em có ăn vịa không anh em mình thối thối không ông làm vịa còn mơ mới quay nhưng mà làm vịa ông bảo thối không thì <laughs> không thật ra vịa dê này không không mùi bằng như kiểu trâu với ấy đâu cảm không không không thật mà không phải vịa dê không mùi như kiểu là vịa vịa trâu đâu một ít xả với ít đấy là coi như là xúc được luôn hả không tí nữa thánh đánh tiết dê không đông mổ thêm một con lợn thì đấy đông cứng tiết tiết đắng luôn đấy ừ. để tiết dê thì tiết dê nhưng mà thịt thì thêm thêm uh, cuốn ờ, phổi lợn vào nhân chim rừng ok các bạn nha bây giờ mệt đi đường lên dốc nó mệt đấy mà nó thở gấp nữa may quá vào cái quán này của anh ấy thì uh, ờ, mình bảo đây đây là mang vầu đắng nha các bạn nhé Mang vầu đắng này mà chấm với hạt xẻn quá tuyệt vời luôn đấy à, đi đường à, nóng thì má nó cũng hồng hồng như kiểu à, đang ngồi bếp mà các bạn may quá hôm nay nắng nóng phải cởi áo này. chưa bao giờ mà giang cảm giác mà đi rừng hôm nay mà sướng gặp cái măng vẩu của anh đắng Để anh chu anh nhường hết cho thằng em này các bạn này cứ ăn anh nhường bông mình ở không xa ăn nhiều uhm. chán rồi rồi các bạn nhá thuốc đắng thì giá tật sự thật thì mất lòng đấy nên là lá đu đủ mắc khoạnh này à quả cả cà da ấy tiếng thái với rau dớn này với một chút là mắc khén xào lên thì thôi rồi các bạn tuyệt cơ mà vời Ok hello chào các bạn nhá Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Sa Trường Giang Vlog Cuộc sống vùng cao à, Hôm nay thì à, tiếp tục truyền tải tới tất cả các bạn cái nội dung mà hôm trước mà Giang đã ghi hình à, Chia sẻ tới mọi người biết rồi Là hôm nay à, sẽ là tiệc chính để à, ăn mừng nốt à, bạc của một người à, em Đó các bạn à, muốn biết được cái bí mật này Thì xin mời tất cả các bạn là cùng tiếp tục theo dõi video Hiện tại thì Giang đang có mặt gần khu nhà em à, nhà Tuệ rồi và chuẩn bị ăn mừng nốt bạc thì anh em thấy là tập trung rất là đông phía đằng bên trong nhà khu vực này và hôm nay thì có đặc biệt nữa là có rất là nhiều khách của em uh, Tuệ có Hải à, kênh Sapa này à, Vi Tú này cái bản này trai bản rất là nhiều thầy trò rồi là về miền Tây Bắc cũng khá là nhiều tập trung ở đây thì phía đằng trong này là khu vực mà anh em đang chuẩn bị chế biến sau khi hôm qua mà mình bắt con dê về rồi Đấy, vừa đi vào đến đây thì uh, các bạn thấy là cái xe đang đậu đây là của anh Hải đây nhưng từ Lào Cai xuống đoạn à, đường khá là xa phía đằng trong này thì uh, khu vực mà anh em đang chuẩn bị là chế biến tiếp vào trong này để quay ghi hình cho tất cả các bạn cùng xem quá trình anh em đấy nhé Ngày uh, ờ, trực tiếp đây uh, chủ tịch vào uh, mổ cá ấy các bạn ạ Cá gỏi huyền thoại Không đơn giản đâu Cá gỏi huyền thoại của A Tú A Tú Học bao nhiêu năm đại học thủy sản được mỗi cái món này à. <laughs> Có như là bao nhiêu năm uh, rùi mài kinh sử thì anh cũng đã tốt nghiệp được cái bằng là, là... Cá gỏi Cá gỏi Gọi là Tây Bắc bởi vì anh cũng hay uh, lên Tây Bắc Nói thẳng ra là ông ấy lấy vợ Tây Bắc các bạn ạ Không người cũng ở Tây Bắc mà Không phải là người xuôi đâu ừ. Nhưng mà thật cái là lên Tây Bắc thì con gái uh, Tây Bắc thì uh, dịu dàng nói tiếng uh, dễ nghe đấy hả? Ừ. Nên là A Tú là say đắm lòng người cũng vì cái cái câu đấy là quyết định là định cư hẳn ở Tây Bắc. mà mảnh đất thì đấy ờ, bạn biết là mảnh đất nghĩa lộ thì nó nó nhiều cái ờ, văn hóa phong tục quán hay đất lành chim lậu đậu à, đúng rồi trên đấy là đất lành chim đậu đó là điều đương nhiên em hai học lớp bảy học tám rồi biết con này là cá gì nhỉ con này cá chấm của cá chấm nhà tuệ chấm của nhà tuệ anh em vừa đi câu về đấy đúng rồi thật cái con con cá này cái này tình câu à tình em câu à không, anh... Hả? Anh, Mày anh không? Không phải cái đúng không? Anh anh gì? Anh áo đổ. Áo đổ. À. Ờ, mình bên kia là tình ờ, chế chuẩn bị ờ, chế biến món tuyết pia đúng không? Tình tình, mình khai nhang kia đi. Từ dê đâu? Anh đang cho cô vào nước. Cái dê này không? Xong rồi. anh em thì còn chưa đến. May quá. À, được, Xếp chú là biết về các món ăn nhiều trên Tây Bắc ở phía sau này lợn nhiều quá các bạn Ôi giời hai con lợn cái to Như ấy luôn này Ôi giời hai con này không biết là nó ăn chưa đây Ai giờ, Lên ờ, đầu trắng ờ, đen chứ gọi là đen trắng này, Đen Người ta nói là mặt Úi giời ơi con lợn Úi giời Cứ chứ bất giới Mũm mà À, Ở phía bên này thì mấy anh em đang thịt à, dê à, ấy nha đồng hoàng nhá không đơn giản đâu giới thiệu luôn cho các bạn biết là nhân vật đứng nhất nhì xin tây bắc chào. xin chào xa trường giang về bên cạnh em đó là, là chị mặc áo cỏm của người đồng bào <laughs> mường nhỉ hai thái nhỉ thái thái thái đen các bạn thái đen đấy ừ. ta tăng cầu rồi kia thấy thấy à không tám đang vâng, à, mình à, mình biết nhưng mình coi kia phải hỏi tí để xem nhân vật có trả lời gì không đúng không trinh nhỉ đằng cầu là thái đen là sẽ phân biệt uh, giữa người chưa có chồng và người có chồng các bạn ạ đấy là người chưa có chồng thì uh, đằng à, cầu đấy đấy đấy đó là búi tó mình hay gọi búi tó người thái búi tó còn người thái trắng thì lại không như vậy đấy là người thái trắng và thái đen nó khác nhau một chút để phong tục còn tiếng nói thì nó tựa, tựa giống nhau thôi nó cũng như tiếng uh, giống với tiếng lào là đến uh, ờ, 50 phần trăm ờ, và tiếng thái lan là, năm mươi phần trăm dê này là mấy món đây mấy anh em này dê là mấy món đây làm bốn món đây bốn món à món gì món gì đấy nộm món xả ớt nộm xả ớt này à, tiết canh tiết canh này à, lòng pịa lòng pịa này à. xương hầm chuối xương hầm chuối này ấy rất là nhiều luôn con dê này là dê cái đấy hôm qua mình qua ông mọi người biết là mình đi bắt con dê này là đi đúng một ngày đến bên xã sùng đô đấy đi cùng chu dê này đồng bào hâm mông là người ta thả đồi đấy nó không chăn kể cả trâu bò vậy thôi người ta gọi là thả rong nên là khi lùa nó phải rất là khó đi cung đường mà các bạn biết rồi xem xe thì biết đi đường kinh khủng luôn một cái là đi lên trên đấy là măng vầu đắng nhiều lắm các anh ạ ôi đi dọc đường nó vào một cái rừng măng vầu đắng này hoa chuối rừng này ôi rồi ôi thế luôn mình vào vào một cái cánh rừng chơi chơi nó như kiểu dùng trúc dùng ờ, vầu ấy cái kiểu có bộ phim mà trước mình xem anh em hay xem gọi là thập diện ờ, cái gì tam phục cái gì nhỉ đẹp thật công nhận ừ, nếu mà vào và chơi đấy là thập diện mai phục đấy thập diện mai phục đấy bộ phim đấy chém chuối rồi là chém ờ, vầu đổ đúng rồi đây một căn nhà sàn rất là đẹp luôn các bạn nhé nhà sàn này thì uh, là của người Thái nhưng mà cái cái này là nó cũng, cũng lâu rồi lợp bằng cái um, tôn tôn tôn xốp tôn uh, lạnh không phải là lợp bằng ngói bằng ấy ngày trước ngày trước bình thường là người Thái đen với người Thái trắng là người ta hay gọi là lợp bằng danh ấy cái chám danh cọ bằng danh đó là nhà truyền thống cổ còn lợp bằng cái tấm thông mà tấm ấy thì của người đồng bào Hâm Mông ngày xưa đấy mới là truyền thống của người Hâm Mông người Thái người Mường cũng thế sau về người ta sẽ lợp bằng ngói đỏ giờ mà thay đổi thì à, nó là bằng cái tôn xốp này Long khéo tay phết nhở Em không biết làm gì đâu anh Giới thiệu luôn các bạn là Long này không phải đơn giản nữa nha các bạn nhé anh, về Tây Bắc ờ, thì ờ, cũng là người Yên Bái của Yên đấy. Vừa rồi ờ, tiếp quá là là Long mình không, không lên được. Bạn hôm nay say rượu. Lên nhà Long chơi. của bạn mấy anh em đi chơi đi lên. Cả cửa ấm bay bay bay xóm. Long vâng, này vẫn công tác ở chứ nhỉ vẫn lục yên chứ nhỉ là vâng. Ờ, đi, đi, đi, đi chuyển ờ, sang bên này không? Em có Có muốn uh, sang cùng với uh, chủ tịch uh, Vi Tú không? Em muốn sang visa Trường Giang <laughs> Rồi rồi Học hỏi kinh nghiệm Chủ uh, Chủ tịch Vi Tú nhiều kinh nghiệm như em có cái quái đứng là thân giang thì cái là cái chém gió và là dọn dọn đĩa cho anh em mình nên rửa bát như kiểu chị em phụ nữ đấy. nó như... xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi ok rồi xương một băm nhỏ rồi tí rồi anh kết canh chuẩn rồi à thái nữa à thái hi không thái hi á bên kia rồi có thấy mấy em rồi đang đang nướng cái món gì cá bên kia đấy cá nướng bên kia thôi sau này tí nữa các bạn nhé con cá nướng cái gì nó phải đâu ôi còn thịt quá quá à, ở à, đây cá nướng này cái này là rau rau trong này có nồi gì đấy hả chị xương á xương xương dê hay là ấy xương dê à, Ồ, thịt rồi bây giờ này có vẻ toàn thịt nữa rau rau à, rau xanh phải ăn nhiều chứ con này con cá rô này do mình thích ăn rau xanh nhưng mình không thích ờ, cái, đồ này lắm đấy là mình ờ, chia sẻ thật trước đây cách đây một năm thì nó khác ô oh. qua đây ờ, thấy khánh tia à, nhà em tinh là đồng xóm gọi là đồng xóm cùng với uh, tuệ này có con chim mình khuyên này có bạn nào mà đọc ngày xưa con chim mình khuyên nhỏ nữa dáng lông mượt ong óng đấy đây con cho màu mũ nha các bạn cho màu nó không phải là cho màu đột biến cho màu mũ này, còn rát đây là con phiếu phiếu mà bạc má thì thế đấy khổ quá bên này còn chim mi em nuôi khá là nhiều chim còn con bên này là con uh, chim bảy sắc nó trên màu nó nhiều màu sắc đấy vàng này trắng này đen này đỏ này đó ừ, chim bảy sắc ừ. hôm nay này là con cu gáy ít cu treo cái dòng sàn khá nhiều bốn năm sáu loại con đây gừng đấy các bạn nhé gừng mấy cái này uh, hạt sèn này à, rồi này mà sèn lên tiếng thái còn nó mắc kén đấy ừ, cái đồng cái đấy mà ăn đánh cái canh đấy là là hôm kia đấy là kim ninh đấy à, dạ. Và món đặc sản của người Thái đồ đá này đặc sản của Tây Bắc đấy chấm ăn tí cho Thái xong rồi cá kia xong rồi cho lại cho cô còn ở trên này có những cái món mà gọi là ừ, pà bẩm ấy tiếng Thái này món rất là đặc sắc và đồng bào dân tộc Thái mà nó đặc trưng luôn ở trên ờ, Nghĩa Lộ khu vực Nghĩa Lộ này là Mường Lò cánh đồng Mường Lò vào trắng nước trong là ờ, cứ qua đèo ách vào Mường Lò nhá đấy là cái câu ca xưa của các cụ để lại bản thân mình cũng chỉ biết vậy thôi chứ còn gió về lịch sử thì nó, nó khó lắm nó qua bao nhiêu thế hệ qua bao nhiêu cái ờ, ấy rồi của, của nền văn hóa nó xưa Ôi ăn chưa? Tôi bấm chưa ăn thôi Mệt rồi quá <laughs> rồi, rồi dê đi các bạn Rồi dê Rồi dê Nó còn biển Nam đó <laughs> Biển uh, tiếng Thái, uh, tiếng Kinh gọi là do mùi các bạn nhé. <laughs> chị hỏi mình là tại sao không nói tiếng thái với ờ, người thái mà lại không nói tiếng thái mà lại mình kinh và từ nhỏ mình quen rồi không không hay nói tiếng thái tại từ lúc bắt đầu sinh ra là mình không không nói là mình chỉ nghe nghe và khi nghe thì như kiểu mình nó trong cái máu ở trong mình nghe là mình hiểu và mình biết rồi còn biết hết thì cũng không thể biết được ba và tuôn lấy nỏ xoay nó lạc cốc bài này ba mất ké tụi bay nè chế lúc lúcมันตายไม่โตนะมาขึ้นอ้าขึ้นปูนญาติตายไปหามันนะเป็นเมืองอ๋อคือขออยู่ดงรัก chí chưa chí chưa ngon gì nữa. qua 4 giờ ừ, 4 giờ 10 mà con dê lên đây được không này à Bắt dưới tay giá cái lái nè Để mình ờ, ờ, xí mình lai mất hơn nhiều vào bình thường nếu mà chọc cái áo là hói xàm bó vào tê đó Sở xa Giang Đình ờ, đón vợ chồng chủ tịch các bạn nhé đây cũng là ở bên ấy đấy đẹp trai đây đẹp trai rồi đấy đấy thánh nghe rồi thánh pịa à tú gọi thì khỏi phải bàn rồi khỏi bàn đúng không thánh pịa thánh pịa thánh thiện đâu hôm qua đi đâu anh vào nhà ngủ không thấy đâu đã lên chức thánh nên đơn giản con dao này không không để ấy nữa nhỉ dao này mà sắc một chút nữa thì mình không lột ra đâu không gọi điện thoại để làm cái gì để làm cảnh à đúng là, là món này là không lột ra đấy không lột nhưng ừ. mà lúc nãy mình à. thái nó cũng gợn gợn được gợn, gợn đúng không? đấy còn bình thường nó thái ừ. này chú khéo tay vết nhỉ ừ, Con người ờ, đa tài, đa năng Đa màu sắc Nói chung là cái gì cũng đa hết Không có đơn nhá các bạn nhá Đa gái Đấy, đấy, đấy, đấy Đang nói cái <laughs> đoạn đấy để mà Ấy thì uh, Tú đã nói ra rồi <laughs> Không cần phải đa cả gái luôn nhá Nhìn cái, uh, gà uh, cá đấy anh nhỉ thịt có khác vâng. là cá nhà nuôi các bạn này không đơn giản nhà nuôi ừ, vâng nhưng mà từ từ đã để anh ấy tính Đấy. toán không bây giờ cứ cho người vào như luộc, thế luộc xong rồi tí tái tái này Đấy. kiểu ông ấy nửa xong rồi Tệ bây giờ Bê, bây giờ đi một số anh em bao à, nhiêu bây giờ giả rẻ tập trung rất là đông đến đây để ông ấy chung vui cùng em gia đình em ấy gia đình vào nó nó lại mang khung cảnh nó khác ấy chú ừ. chú với anh chú được anh chú dạ. chắc uống rượu uống rượu với nhau mấy lần chắc là chú thôi chú. anh ơi trẻ đi tao muốn trẻ mãi không già mình cũng muốn già con này Hay bao nhiêu cân anh ra vâng Hả? con này là 35 cân 5 35 cân 5 35 cân rưỡi được đấy đây cũng được hai nói chung là mấy anh em đây vui lắm ừ sống à? um, à? hài hòa tình cảm với bà con thì cũng vậy thôi à? đó, tình người nó giạt rào như biển tiền thì uh, ít tôi nói thật cả các bạn là như vậy nhưng mà tình cảm thì nó quá nhiều luôn tú uh, thái gọi mỏng như tờ giấy vâng. <laughs> tờ giấy còn không mỏng bằng đấy chứ thời gian này thì covid năm trăm mười chín mà kéo khá là dài nên nhưng là cái vấn đề mà cưới hỏi ăn xin hầu như là, là, là bị hoãn nhiều không ở trên tây bắc là mùa cưới bố sớ ăn rồi ờ. phát một nốm một con nổ ừ. Ừ. tay tay tay bằng tay bằng đường không không không phát khoa nên hao cho không ốm được rồi này để làm nộp này để nhập làm lốt đi tô phí không ngon này bảo tặng cái thằng làm nước chấm đúng không riêng đâu giềng có để mới lấy giềng nữa <laughs> nhà xung quanh nhà toàn giềng là giềng thôi. phải có giềng này ớt này chanh này giềng chanh nhiều nhiều vào nhá chanh cũng nhiều rồi giềng cũng nhiều yên tâm sẽ có rồi Ôi, xong rồi các bạn nhá rất, rất là nhanh luôn anh em vào hầu như là thợ chuyên nghiệp luôn có nhà phải nói thái mỏng như tờ giấy trắng à, polymer nè các bạn nhá Úi Sâu gâu của anh to thế nhỉ À cái gâu này có hơn gâu 7 không? Gâu 9 đây à? Mà trong to hơn, thì thì to à? nhưng mà ý là cái đi thiếu à? sáng các thứ tám đây là buổi sáng tốt hơn nhỉ? Quan trọng nó nhiễu nhiều Đây món cá này là cá nướng Các nhé Cá nướng thì mấy con chín này cái này à, các chị em là đang à, thử à, món rau nộ thấy chưa các bạn thấy không khói nghi ngút luôn nhá đấy nó còn nóng hổi nhá vừa thổi vừa ăn nhá đó là cái câu ca đấy nên để để giá và có giềng thơm lắm chẹp bó chẹp bó làm đâu làm quá này quá ngứt cơ ngon ngon đấy. ngon món rau này ngon món rau này ngon cui à ngon Ôi ờ, oh, cha mẹ này hùa đấy <laughs> các, các, chị nghe mình nói tao lộn đấy ạ mà vừa nóng ờ, vừa thổi mà thì thật sự là nhiều máy quay nó vâng chiếu lắm các bạn không phải đơn giản đâu khoánh tinh đây là khoánh tinh nhá bên kia xa xa là Sapa TV nhá là một cái uh, xin chào 500 ờ, anh em nghe anh cũng là rất là hay về cái um, vấn đề mà mà em làm ẩm thực thì tuyệt nói là tuyệt vời lắm trên uh, lào cai đây là Ruberton là chủ kênh hôm nay mới tiết lộ là đoạn nút kim cương kim Alo, à, cương bạc bạn màu bạc à <laughs> cái kim cương là, kim cương giả đó các bạn thằng <laughs> ấy nhá thì hay hay chiêu hôm nay tí nữa là em phải cảm ơn anh Giang độ khoảng 10 chén rượu vì hôm qua đi ờ, bộ 3 tiếng đồng hồ vào rừng Bồ Dê đúng không Thôi tôi, tôi uh, ờ, cảm ơn xong Nhưng mà hôm qua có phải vô cố vô phải con sắp đẻ à? hả? Đúng thế thật Hôm qua thế anh bảo sắp bỏ cuộc rồi mà nhưng mà không thể đừng được bởi vì chương trình thì lên rồi Đấy đấy, hôm qua là phải đi bằng được Cái này, mua dính con này kiểu mấy nơi ông tây lấy anh tìm đi làm Xin rồi ờ. Đây là phía đằng ngoài sân anh em đang làm phía bên này thì à, anh trai đang à, chế biến à, cái món là, là, là tiết canh các bạn nhé đây tiết canh có nhiều phết đấy đầy đủ các bạn ấy chưa đây là giềng úi rồi này là tiết canh này đó bằng một chậu luôn rồi cái này là anh đang rang rang để tí mình xe lại khô khô lại bây giờ cho cái rau thơm mà băm vào đấy đúng chất tiết canh thơm anh ra Thóc nhà còn nhiều vết nhỉ? Đấy, thóc đấy, thóc của đồng bào là vẫn còn. Đây là cơm xôi. Thôi, đây hôm nay mình quay gọi là chi tiết cái bữa tiệc hôm nay của em uh, Nguyễn Đức Tuệ. Đấy, có kênh uh, cái gì là Roberto đấy. Nguyễn Đức Tuệ là chủ nhân của cái bữa tiệc này này các bạn nhé Mình chỉ đi uh, giúp em đó thôi Hôm nay là Giang tiết lộ toàn bộ và ghi hình lại toàn bộ cái cảnh anh em làm Đây là món uh, rau tím là nấu canh này, hoặc là luộc cái lừa, là gói bằng lá rong nha các bạn nhé cái này gói bằng, gói bằng lá rong bên trong này cũng đang nướng cá này. Đi xuống đây gọi anh nhá. Vui là có anh à, Hải Sapa TV mấy anh em thì chơi với nhau tình cảm anh em đến với nhau đây gà đây ơ à, rồi ba con luôn Đấy, dạng háng, hang hai bên rồi đó Đấy. của con dê con dê ừ. để chế biến chế biến và đẳng cấp lên level rồi sủng của bạn này đây là pịa Đấy, nó nấu pịa anh em thái để nó kiện món khâu cuối cùng rồi còn vịt cá nướng xong tiết canh thì anh ấy đang đánh ở trong kia đó các bạn nhé rồi mấy anh em thì cũng đã, bắt đầu đến dần Được chưa đấy bây giờ thái dê tái nữa là ok rồi đấy xong con dê đấy kia con dê mẹ này thì là có con có con luôn các bạn này nguyên đang ấy này xả ớt đủ các loại Nhờ đủ gia vị nó mới ấy ra được Bây thịt gà phải có lá chanh nhá Đàn ông phải có đàn bà nó mới vui Quán phết nào Em cầm án hát đấy này ảnh chưa lừa nó rồi nhá ngân tiên tiên là nó mua nó cầm phải nóng ấy chưa nóng ừ, trước uh, xe lạnh bắt đầu cũng xe lạnh người ta gọi là chớm đông hết thu sang đông đông hết rồi Đấy, còn cái, cái này là chủ uh, kênh uh, Reporter đi uh, mang nút uh, kim cương về rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn Rồi <laughs> chưa trêu các bạn này đấy. Mình nút bạc đấy. Rửa cho hơn là một tí chặt ra. Đấy, đấy. Mà ơi, ướt đấy Bịa đấy Biệt danh hải biện vâng. <laughs> thuốc ngủ cả cân mình, ờ, thật ra ở quê mình không có cái món này đâu mình cũng ở yên bái nhưng mà lên đây mình cứ làm thôi <laughs> đấy nếu mà đi một ngày đàng hoàng sang khôn đi uh, đường gần đường phép nháy từ đây phòng ven nó ờ, đi thẳng Pia nó thẳng ra nếu mà nó thì cái kinh của nó là có chút non của nó nó chưa hình thành cái các bạn nó không được giật non. Ờ, thì cái đường cái đường cổng hàng thế mà nhà ông ấy cũng rất là nhiều chứa nhiều thuốc tại sao mà mình nói các bạn là con dê ăn nó ngón không chết cái nó ngón một loại lá độc nhất ở trong rừng nó có một loại lá nó kiểu móng ngựa ở trong vẫn không bản anh tuệ đấy đúng là độc nhìn con dê ăn vào nó làm sao được cái dạ dày nó làm kháng được cái chất của nó mấy như là những cái ờ, dạ dày dê này thì em là hay đội vào đầu ngày xưa của người thái vào nhỏ to luôn đúng không? mút nhọt này bạn lấy cái dê đội vào ô cái này á chứa ừ, được cái này cho vào pin quá hay là món tiền là các bạn đắng đỉnh trong đấy của nó cho cả pịa vào lấy luôn để chữa được những cái bệnh mà viêm lết dạ dày ừ. của các bạn này thế nó vào cho cả tiệm luôn hay là đường yeah. Dạ. ruột của những người nào mà yếu ừ. thì mình theo cơ địa của mỗi người mà. có sao không lên không thì sao thôi sao ờ, chứ ừ. sao không để vào liếm nữa và tất cả các bạn cùng, cùng, cùng biết pịa riêng cái này sao riêng cứ thành cứ ờ, làm cái đang đi lượm kia. Tôi có bốc qua để cho anh đi bát đi. Chủ Trời khô. Muốn làm lấy chảo. Không không nào. Để lấy chảo thôi, anh lấy chảo thôi nhá, anh không động vào cái món này nữa nhá. Bỏ vào luôn. Đấy gọi là bao tử rồi, còn đây con đây nấu cháo. Hai con. à? ông mà. Ừ, đầu ăn bớt. Đó đẳng bắt luôn. Đây là món thịt cành món cuối cùng rồi các bạn nha đấy. Mình à, bắt đầu trong à, bát luôn em biết ăn ờ, bên cạnh những người đẹp rồi tú đẹp xinh gái thế nhỉ đúng rồi với tú rồi đấy nhỉ đây cái này xem màu đẹp có đội thì mình ngứa được chứ anh gì không em chỉ múa một mình em múa hơn nhiều những người nổi tiếng. hát tú làm bài được. ờ người đẹp người đẹp thành rồi mà người đẹp xin mời anh đây anh một lèo tiết canh dê là quá dễ đâu đánh đâu anh là đánh hai nước một tiết rồi thẳng một một đánh nó chắc một một cái một xi à một một tí nó không tí nước nào luôn đánh cái canh kiểu một cái một xi cho vào bát to cái này này này mấy cái này trước này đấy những cái gì bây giờ là khâu cuối cùng là dọn kia mâm lên nhà nha các bạn nhé đấy. Vâng, giờ đây em phát rồi. Ngày hôm nay là thầy Hùng đưa một đoàn quân binh đoàn quyết thắng binh đoàn Tây Nguyên à, binh đoàn uh, Tây Bắc Đi bảo vệ Đấy, bảo vệ, để <laughs> xuống uh, giúp uh, anh em các cô các bác chú ở đây giúp nhau đi à, các cháu vào mấy em vào, vào giúp tí nhỉ giúp uh, bê mâm lên trên nhá toàn đa số uh, các cháu uh, học sinh của uh, thầy Hùng đấy xuống phụ giúp đồng lắm các bạn là sàn đông đẹp lắm đây có một em xinh xinh nữa các bạn nha đấy bây giờ dáng đẹp nha dáng đứng bến tre luôn không phải là bến nước nữa sơn đình nữa đấy nhìn thấy rồi các bạn biết rồi đấy đeo cặp sách đó nặng nặng đấy các bạn biết ở trong đấy nó có bom đấy à không phải nhầm <laughs> úi rồi ui đấy ui rồi ui rồi ôi ui rồi ôi đấy chưa các bạn thấy không của em lá ờ, ngoài nhá lá ngoài hơi tươi lá ngoài nhọn nói đến vợ rồi mọi người không thể nói chuyện gì khác hơn những chuyện với vợ là sao ấy Ờ, cái chơi đấy rồi. Ông quay cho anh Đoàn nhận lãng hoa cái nào. Trao giải, trao giải. Ờ. Đoạt giải quán quân cuộc thi Sắc đẹp quê hương Làm anh nhỉ? Ờ, từ từ Vào tàng chủ nhân vào tàng chứ Đấy Nhân Các thầy trò cầm lên hộ Nghe này Anh chị lấy cho tay chứ Để để em đứng bên này à, Đứng bên này, đứng sang bên này lại ờ, đúng đúng đúng chiều Chiều, Lại diễn rồi Diễn này phải hậu trường đó các bạn Đấy, thật luôn đấy dạ, dạ, dạ. Những hình ảnh đó là thực tế truyền tải đến tất cả các bạn biết kệ đó chói mới thực tế đúng rồi mình thích thực tế cả chân chất nó phải thật thà dạ. từ từ từ từ từ từ từ từ rồi ơi nháy lia lịa rồi máy lại tắt rồi trong trong trong mặt đúng không bắt tay trước không đưa quà sau nha, nó mới đúng trình tự nhá ừ, nào à. ok hai bà diễn à, hôm nay thì à, vợ chồng anh đến đây là không có gì cả có chút uh, hoa tặng em thì chúc mừng rồi cảm ơn nhé À, cho vỗ tay đúng rồi đấy giúp đỡ em rất là nhiều rồi hôm nay đến ờ, mừng cho em lại có quà nữa cảm ơn anh chị rất nhiều chúc anh chị ờ, và gia đình mạnh khỏe và cũng ờ, sớm có nút vàng để cho em được sang ăn kẻ cảm ơn nhé cảm ơn nhé thôi các con cầm lên cho chị cầm cầm lên nhà hồ à, em ơi báo cáo trước là sẽ cho anh là đến hôm nay anh này úp xem nào xong vừa nãy ừ, đứa nào băm nhân vẫn còn hạt ngô này anh tú băm À không, anh anh Tú là lúc thái cái bịa thôi nhỉ, thái lòng bịa thôi nhỉ. Bảo hôm nay không giang không vội không giang lạc thì thôi lấy cái cục cuống hộ nào mà nó còn ờ, vô thì đông đông cứng đấy nhỉ. Anh Hải kiểm tra chất lượng rồi chưa ISO 9000 bao nhiêu rồi? Được rồi, đông rồi. Ở đây này, chưa đến một phút nữa bạn nhá. 30 giây rồi đấy, đừng gọi đông trong vòng 30 giây. Anh Hải làm quả khủng khiếp để làm. Anh anh thấy mềm mềm. Đây, xong cái này nó có dây dây gì đấy. Tiết đen này. Cái tiết đen thì như cái tiết ấy lẫn phải sao? Hay nước ấy nhở Mỡ mỡ. Mỡ. Thì à? như mỡ ở cái môi múc này sao ấy? một hai anh, ờ, anh, anh, này tao tháo rồi của anh tiếp cho anh, bát to này cho tiếp đi của ừ. tiếp thì anh đánh một bát bây giờ um, a tú sẽ trổ tài bánh chiếc canh uh, siêu to khổng lồ ừ. mời anh em phóng uh, xem mà nó có được hay không a tú là chỉ thích cái gì to à, <laughs> anh hòa nước chưa nhưng mà thật ra anh tú mà làm là mình rất yên tâm bởi vì theo anh tú nhiều rồi lần nào anh làm cũng ờ, chưa thấy thất bại lần nào chỉ mong lần Ê, ờ, đợi một lần này tiết dây với áo luôn ờ, ôi dây rồi ông ông để lâu quá trong đấy mẹ anh tú dính mẹ tiết dây rồi đen rồi anh tú ơi cái chính tỏ là cái hàn học kia là bị tiết dây ôi giời ơi không dây đâu mới dây thôi không không đây cao. vừa anh ấy vừa cho đây này nó mới dây luôn này sao không sao? chính cái tiết này chưa anh hưởng gì nói chung là tú và non xanh lắm anh em để tôi cuối cùng thì à, mông cố cũng đã xong hoàn chỉnh rồi anh em bắt đầu là khách khứa của ông chê là cũng đã bắt đầu đến dần đấy sau một hồi dài dài dài kéo hết cổng cục <laughs> đấy các chị đấy vào đây các chị vào đi thôi vào đây người đẹp áo còng đây là mông khách đó một áo còng là các chị hàng xóm Đấy, bạn của em tuệ ờ, mời đến thế là trong kia thì ờ, mấy anh em nó bắt đầu ngồi ờ, bên trong có thể mấy mâm có thể mâm thì cũng khá là nhiều nhiều em trẻ xinh gái lắm xinh hết còn người khác rồi các chị đây đi đi vào đây đi đi vào đây để cho nó vui à, ấy ui dồi ôi máy nó to lù lù các bạn ạ ui dồi ôi mà thịt cành to như cái phá mả to như cái phá mả tuyệt vời tuyệt vời ở Việt Nam lại tuyệt vời đấy ông ăn ngồi đấy tí quay người sang đây là đẹp không cả nó rồng nó dài ra đi em nữa rồi, rồi. rồi. rồi. rồi. rồi. rồi. rồi. rồi. rồi. rồi đồng quá nhưng mà sáng kia tí và xa bây giờ em dần em tuyển luôn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Long ơi, của các chương trình VTV1, VTV2 chuẩn bị có VTV0 nữa đây vào đây đây chủ nhân dạ. đây rồi ôi đây là các bạn đây là chủ nhân đang kia của cái uh, nút kim cương à <laughs> nhầm cái lộ à, nút kiểu vậy nút bạc các bạn mấy cái mày biết đấy à? tức kìa đấy rồi đủ hết nha đây chân dạ, long long bấm của anh cái máy kia luôn ngồi bên Hải bấm dây cái máy quý cú nha tình nha đủ hết nha, ờ, quay ra ngồi sang bên đi nếu nào nhỉ uh, ờ, kính thưa toàn thể quý vị khán giả thật sự là bây giờ là mình rất là xúc động biết nói gì cả thôi đừng khóc em <laughs> à, hôm nay cũng là một cái ờ, ngày đánh dấu một cái mốc quan trọng trong cái công việc làm youtube của mình mình cũng uh, rất may mắn là được uh, tất cả các anh em bạn bè ủng hộ rất là nhiệt tình như anh uh, hải sapa tv này anh vi tú gái bản này em khánh tình trai bản này em long về miền tây bắc anh sa trường giang này tất cả anh em đều tức là có một cái sự đoàn kết và ủng hộ giúp đỡ nhau từ những bước đầu tiên và đến thời điểm hiện tại thì mình cũng có một cái kết quả đầu tiên còn các anh thì chạy xa lắm lắm rồi không biết bao giờ mới đổi được nữa hôm nay các anh cứ lại quay lại động viên để dìu dắt cho thằng em nó có thể là tiếp tục ờ, theo đuổi các anh thì hôm nay ờ, rất là cảm ơn ờ, các anh đến động viên chung vui với em rồi. thì uh, làm uh, mấy cái món ăn đơn giản thôi với lại mời ngay từ chân rượu của mừng lò để uh, uh, chúc mừng cho em như là ừ. chia sẻ tiếp tục chúng ta chia sẻ về công việc làm youtube cũng như là những hành trình ở tây bắc này ok okay. bài phát biểu uh, quá hay quá quá luôn các bạn à tí nữa khóc bây giờ đấy chúc anh à, sớm à, dinh được nút à, vàng nhá chúc cảm ơn chúc mừng em nhé cố gắng thành quả nhá. đầu tiên đấy. sớm đạt nút vàng ờ. cố gắng chúc anh em sức khỏe thành công đại đại thành công nấu ăn ngon hậu trường hậu trường hậu trường hậu trường hậu trường cảm ơn nhá chỉ một lời cảm ơn thôi rồi, cảm ơn Giờ nóng lòng được thưởng thức cái món ẩm thực ở đây quá rồi Thì cũng vào say ờ, lắm các bạn Các anh nhá, rồi em cứ tự nhiên thôi Anh cho em sờ sờ sờ Đây ờ, đấy Ui ôi nó thành màu vàng Ui rồi Bật than Dung bật than tình thì đưa gần đúng bật than kia là dung bật than Đấy Đẹp chưa này à, à, bằng bạc đánh bạc, ra à, bạc đeo dây vào đây được <laughs> bạc miếng khối bạc này là tên bên mỹ à anh tú và anh hải thì đều thật không anh phải đánh chống mẻ răng quá ủa cái này soi được gương này các bạn này ôi rồi à, đây soi được về miền tây bắc thì cũng vừa nhận ờ, cái đây soi được gật nhỉ rồi soi được gật ừ, đúng rồi anh em rất đang chờ đợi là chai bản đây các bạn là nút nút bạc nó phải nút kim cương như mình nói đây chai bạc là phải làm con bò con bê con anh ạ con bò thì con bò già quá anh em không giá được này này bàn giao lại cho chủ nhà mấy này tức là bà con hàng xóm ở đây một tí ok em cứ đi ra đòn đi cảm ơn em nhá cảm ơn chủ nhà nhá hai tiếng anh em thì cũng đến tập trung khá là đông nhiều rồi các bạn ạ đấy thì uh, mình cũng uh, xin phép là ngồi uh, ăn uống trò chuyện với anh em nhé mình uh, kết thúc cái video của ngày hôm nay được thôi để quay video dài các bạn xem nó cũng nhàn chán suốt ngày mà như vậy thôi chẳng có gì khác cả à, nếu các bạn thấy video của mình hay hãy mình like mình chia sẻ mình ủng hộ kênh xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả các bạn đây để em, em xử lý Sau khi cho ra, ờ, nhỏ, uh, cho ra nôi nhỏ để thêm nước vào uh, đun cho nó Cho hành vào đun ăn đúng không? Chờ có này, chờ có này Chờ nặng chờ nhẹ Nhưng mà giờ Kết thúc video thì uh, em Hiệp em Hiệp Bưởi nhá mọi người nhé Là biệt danh nổi tiếng kênh uh, kênh Robatan trai bản uh, triệu view của ai triệu view hôm nay uh, mình được quay lần đầu tiên xin mãi mới được đấy không là không quay được đâu các bạn ạ đấy chắc video này thì à, giang kết thúc ở đây thôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nếu các bạn thấy video của giang hay thì hãy cho nhớ à, một like một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để giang có thêm nhiều động lực đi uh, ghi hình những cái hình đẹp nhất cho các bạn xem bye bye cả nhà ăn cơm nhá. Vâng vâng, mời cả nhá. Cảm ơn gia đình nhá. Cảm ơn gia đình nhiều nhá.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 đấy anh anh muốn quay sẵn rồi đấy phần mặt này là vâng quay tất cả mấy anh em động ăn cái này thiếu thịt chanh mà có vẻ hơi nhạt mình kiểu mà ngon đã cái thiếu hạt dổi rồi à dổi bác là thiếu hạt dổi hát tủ đánh là hà thổi ờ, chưa đi mua à, bên đang trèo trên cây tuyệt vời tuyệt vời như cái gầu, Ôi này chanh đâu rồi Đây cái chanh rồi Ăn được chanh chanh chanh chanh không? Chanh Anh em bên kia cái chanh Bắt vào bố trí